các bạn lại là mình đây thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về vấn đề ờ, của một số bộ phận tuổi trẻ ờ, vì đam mê tiền bạc mà đánh mất bản thân các bạn mình nói xin nói về nữ trước đó các bạn những bạn nữ ham mê tiền bạc rồi đánh mất bản thân ờ, quen với đại gia cặp kè là vợ bé đẻ thê rồi đó các bạn uh, thì uh, mình muốn uh, chia sẻ như thế này thì ờ, cái cuộc sống vật chất bây giờ nó nhiều á nó sẽ dẫn đến là người ta nảy sinh cái lòng tham rất là lớn nhưng mà cái cuộc sống vật chất á, mình không gai mình liếc là mình lướt tiktok á, thì mình cũng thấy là thực sự là cái cái vật chất á, thì giữa đại gia với cái người bình thường á, thì nó cũng ờ, giống như nhau đó giống như ờ, mình thấy có nhiều người xài 10 iPhone 13 Pro Max thì các bạn thì một cái thằng đại gia rất là giàu thì nó cũng xài iPhone 13 Pro Max một thằng đại gia trung bình thì nó cũng xài iPhone 13 Pro Max thậm chí một nhân viên bình thường cũng có thể xài iPhone 13 Pro Max các bạn có thể tích góp và mua được nó à, rất là dễ dàng ba bốn chục triệu thôi chứ không có gì đâu lớn các bạn có thể người ta làm một ngày một tháng người ta mua mình làm một năm mình mua mình cũng vẫn sở hữu 13 Pro Max giống như người ta à, thì cũng không khác gì người ta cả à, cho nên là đôi khi à, các bạn à, nữ vì những cái vật chất nhỏ nhặt như vậy mà đánh mất bản thân của mình à, rồi cặp bè rồi có bầu rồi danh phận không có đó rồi ảnh hưởng tới danh tiếng danh dự của mình cả đời luôn các bạn cả cuộc đời và thậm chí chết đi rồi nó cũng bị ảnh hưởng tới đời con của mình con mình lớn lên hỏi cha đâu mẹ đâu cũng không nói được rồi sao lại như vậy rất là đau thương các bạn chưa tính là bà con chòm sớm dòng họ nói này nói kia nữa người ta nói nhưng mà người ta không nói ngay mặt mình đó có thể là như vậy à, vì cái gì vì những cái vật chất như chiếc xe đẹp chiếc xe đẹp hay ở một cái căn chung cư nào đó nếu đại gia nào giàu thì nó mua cho còn đại gia nào mà điểu điểu thì nó thuê cho ở thì các bạn cũng làm được điều đó nếu các bạn muốn các bạn có thể làm bằng chính cái sức lao động của các bạn chính cái đồng tiền của các bạn luôn chung cư bây giờ 7 8 triệu các bạn mua thuê đẹp luôn để ở đó thì thằng đại gia nó cũng ở vậy thôi đó. rồi hay là niệm niết tiểu lệnh tivi gì đó tivi gì đó thì nó cũng giống như vậy thôi các bạn nó không phải đòi hỏi là các bạn phải quá trời giàu các bạn mới hưởng thụ được những cái vật chất đó các bạn chỉ cần cố gắng làm tích góp từ từ các bạn cũng sẽ đạt được hết tất cả những cái vật chất đó không có gì mà khó hết các bạn Ừ. còn à, những ai có chí lớn hướng chí lớn chí à, hướng mà lớn á, thì người ta mở nhà máy mở công ty người ta xây dựng thương hiệu toàn cầu toàn quốc thì cái đó là khác cái đó là gì người ta vì cái chí hướng vì cái sự nghiệp à, vì cái tên tuổi à, của dân tộc để mà đi ra thế giới này nọ kia chứ người ta không phải vì những cái vật chất như là iPhone hay là xe hay là nhà gì đâu các bạn hay là một cái niệm đè niệm im niệm im cỡ nào các bạn mua cũng được các bạn chỉ cần các bạn chịu khó làm tích góp lương bằng thấp thì bạn tích góp hơi lâu một chút thôi còn à, à, nhưng mà bạn vẫn mua được chứ không phải là các bạn tích góp cả đời mà không mua được cái niệm mới làm, nha các bạn các bạn phải nhớ là như vậy đó cho nên vì những cái bạn mà à, tìm cách để mà săn đại gia hay là săn những người giàu nhưng mà chuốt họa vào thân là cái danh tiếng của mình tên tuổi của mình đó thì các bạn nên tập trung thời gian để xây dựng cái sự nghiệp của các bạn nếu các bạn không có vốn mở công xưởng mở nhà máy thì các bạn hãy tập trung vào kiến thức của các bạn để các bạn học tập các bạn nâng cao nghề nghiệp các bạn lên kinh nghiệm lên thì các bạn cũng được tăng quan tiến chức rồi các bạn tăng tăng lương tăng thu nhập đó thì các bạn sẽ đạt được hết các bạn đó, cho nên là cái khoảng cách vật chất đó, mình thấy nó không quá lớn giữa những cái người đừng có quá nghèo nữa các bạn quá nghèo thì không tính rồi đó, quá nghèo thì không tính nhưng mà những cái vật chất mà những cái người ta đang mong đợi mình thấy nó cũng rất là dễ thực hiện nó chỉ mà khoảng là ừ, trung bình là các bạn sẽ đạt được chỉ cần các bạn làm ở tầng lớp trung bình thôi là các bạn đạt được khá thì các bạn đạt được và có tư dư tiền đó chứ không phải là các bạn không đạt được hoặc là quá cuộc đã cuộc đời không đạt được mà các bạn phải đánh mất đi danh tiếng danh dự của mình nó giống như con gái bây giờ hết cặp kè với này cặp kè với thằng kia rồi sinh con rồi không biết cha là ai rồi cũng không mình cũng không dám nói ra là cha là ai luôn rồi thằng con nó hỏi lớn lên sau này là nó ở với cha rồi nó hỏi mẹ đâu rồi tùm lum hết đó. các bạn thấy cái điều đó các bạn có đáng không các bạn các bạn hy sinh cái điều đó có đáng không mà cái danh dự cái danh tiếng đó nó ảnh hưởng đến bạn chết rồi nó vẫn còn con bạn chết rồi thì mai ra nó còn hết tại vì nó giấu đời cháu của nó chứ không thì người ta cũng sẽ đồn tới cái đời cháu luôn đó thì nó không có đáng các bạn đó là về các bạn nữ nha cho nên là các bạn đừng quá ham hố các bạn chỉ cần à, làm tích góp là các bạn sẽ mua được thôi đó, các bạn không nên vì cái, những cái chuyện nhỏ đó mà các bạn mình thấy đó cái chuyện nó rất là nhỏ mà các bạn đánh mất cái danh dự của mình thì không nên còn các bạn nam cũng vậy nữa vì những cái chuyện mà đi có những cái iPhone hay cái xe đẹp hay gì đó để đi cua gái hay là ăn mặc đẹp gì đó À, mà đi ăn cướp rồi đó giật rồi đó thì thôi mình cũng xin các bạn đừng bỏ đi các bạn các bạn nên tập trung kiếm tiền các bạn muốn cướp thì các bạn làm một vụ thật là lớn dữ dội lớn mà ở Việt Nam này mình thấy không có vụ nào lớn hết các bạn cao lắm là cướp ngân hàng cũng được một hai tỷ gì đó hay vài trăm triệu gì cũng vài bữa cũng vô gọ luôn tại vì những cái vụ án lớn là người ta tập trung ta làm rất là nhanh à, còn không thì các bạn còn lại các bạn cứ để ý trên mặt báo hay trên này kia toàn là giật đồ có cái điện thoại vàng hay là giật chiếc xe máy cùi hay lấy cái laptop hay là cái gì đó nó rất là nhỏ nhặt nhưng mà nó ảnh hưởng tới cả cuộc đời cả uy tín của các bạn nên mình nói thiệt những cái thứ đó, đó các bạn chỉ cần đi làm công nhân thôi các bạn không cần phải làm cái gì cao sang hết các bạn chỉ cần làm công nhân ăn uống tích góp một năm các bạn sẽ mua được bằng chính cái đồng tiền của mình luôn mình không cần phải tính chuyện ác luôn nó quá dễ cái cái phone rồi max giờ ba mấy triệu hay bốn chục triệu gì đó các bạn làm một tháng các bạn tích góp một năm các bạn không dư được ba bốn chục triệu hay gì các bạn mua một chiếc xe thì năm nay mua chiếc xe à, tại ra trung bình khá đó thì rồi hay là mình năm sau mình mua cái điện thoại năm tới mình mua một cái thứ khác các bạn dài năm mà các bạn cũng có đầy đủ các các cái vật chất đó giống như một thằng đại gia không khác gì cả các bạn không khác gì hết đó cho nên là mình đâu cần gấp gì mà để mà đi làm những chuyện ác giống như là đi ăn cướp hay là đi đi ờ, cặp đại gia làm vợ bé đẻ thuê vậy các bạn mình thấy mấy cái đó các bạn không nên các bạn không nên đó là mình đang nói về một cái cái lớp gọi là lớp công nhân không có tài cán gì hết vô chỉ đâu làm đó đó là còn mà còn đạt được chứ đừng nói gì những cái người mà tôi ví dụ như ta làm văn phòng làm công chức hay là những gì mà nghề mà nó cao cấp hơn người ta cũng dễ dàng đạt được hơn ừ, cho nên những cái trường hợp mà trong cái giới showbiz chẳng hạn mình thấy là ca sĩ rồi đó ừ là đã có tiền rồi có nghĩa là thu nhập cũng là khá là thuộc là loại khá trong xã hội này đó chứ không phải là thu nhập mà gọi là giống như công nhân đâu cho nên là những cái vật chất đó càng dễ đạt được hơn nữa mà lại dướng vào những cái gì dính vào những cái chuyện đó thì thôi mình cũng chịu luôn không biết các bạn đang suy nghĩ vấn đề gì còn mình nói với luôn đó là ví dụ như thằng đại gia đó có một ngàn tỷ các bạn tưởng các bạn cặp vô nó các bạn là các bạn được một ngàn tỷ sao khi các bạn cặp vô thằng đại gia một ngàn tỷ rồi khi các bạn đi ra ngoài đường á các bạn gặp lại bạn bè của mình người thân hay là đồng hương gì của mình ta hỏi ú mày làm gì giàu dữ vậy xài điện thoại sang xi xa xịn rồi dữ vậy các bạn không có trả lời được luôn các bạn trả lời bằng cách nào tôi có làm gì đâu toàn nó mua cho tôi không nó các bạn trả lời đó mua cho tôi không á các bạn trả lời câu đó thì những cái người kia họ cũng không có đánh giá bạn cao không đánh giá bạn cao thậm chí họ cũng không muốn chơi với các bạn mình nói thiệt luôn còn nếu như các bạn nói ờ những cái này là do tao làm ra đó tao cố gắng tao làm tao tích góp trong nhiều năm hoặc là tao có một cái xưởng nhỏ hay là tao có một cái ờ, buôn bán online thêm gì đó thì nó sẽ ung ung ung ờ, đánh giá bạn cao và nó sẽ hỏi ừ mày làm sao hay vậy giúp tao giới chỉ tao giới còn khi các bạn nói ừ cái này tao gặp đại gia đại gia cho tao hết là nó che bạn luôn nó bye bye bạn luôn chứ nó không có phải mà đánh giá ô mày giỏi quá mày giỏi quá không có các bạn không có nghe các bạn cho nên tài sản của người khác nó là của người khác chứ không phải là của mình đó. các bạn thử đi ờ, gặp ai mà trong bạn bè các bạn mà có người mà gặp đại gia đại gia bơm tiền đó thì các bạn hỏi ừ mày làm gì mà giàu dữ vậy đâu ngày gặp lại đó rồi nếu mà biết rồi thì không hỏi nữa thử coi người đó trả lời như thế nào không biết đường trả lời ấm ức ngặn ngào trong tim cho nên là làm ăn chân chính hợp pháp kiếm tiền tích góp dành dụm rồi sẽ đạt được đó chứ không phải gì mà gọi là khó khăn hết đó. còn những cái vật chất mà nó thuộc về giới đại gia đó đại gia mà gọi là chùm á, sỏ đó giống như là những chiếc siêu xe hay những cái hạt diêm kim cương độc quyền hay những cái món cổ vật này nọ kia đó thì nó thuộc về một thế giới khác các bạn các bạn ờ, chứ ừ, thế giới khác với thế giới đặc thù thế giới của những niềm đam mê rồi chứ không phải là một cái chứ không không phải nó là một cái chuyện khác đó, cho nên là những cái vật chất mà gọi là đáp ứng cuộc sống đáp ứng trung bình này khá đây ai cũng xài đó thì nó rất là dễ đạt được các bạn đó cho nên mà mình thấy là lít tiktok ai mình thấy nhóc chân ai cũng xài iphone pro max và mình đặt ra mình mới nghĩ ra được cái nội dung của cái video này đó là gì một cái điện thoại có nhiều người người ta mơ ước cái điện thoại đó cho nên cái người ta mới đi mua cái điện thoại đó nhiều <laughs> đi mua cái điện thoại đó nhiều các bạn bởi vì rất nhiều người mơ ước cho nên người ta muốn mua để có để chứng tỏ cho người khác là cái gì mơ ước đã được thực hiện rồi nhưng mà quên đi một điều là ai cũng mua được hết trơn mua tiền mặt cũng được mua trả góp cũng được nhưng mà cũng được sở hữu nó thì cũng như là giống nhau các bạn giống nhau các bạn đi ăn con tôm thì nó cũng là con tôm thôi nó không thể nào ờ, khác hơn con tôm được thì cho dù thằng giàu hay thằng nghèo cũng ăn con tôm đó thôi thì mình hy vọng là các bạn suy nghĩ lại để mà tránh đừng cái gì những cái chuyện nhỏ mà đánh mất đi cái danh tiếng cái danh dự của mình các bạn phải thật sự là làm ăn chân chính là hoàng rồi các bạn sẽ đạt được mình khuyên các bạn không nên con gái không nên là cặp kè làm cái chuyện đó xấu hổ lắm con trai cũng không có nên đi ăn cướp ăn trộm làm gì ăn cướp ăn trộm các bạn không bao giờ mình không thấy cái vụ nào lớn hết toàn là những vụ rất là nhỏ nha những chiếc xe bây giờ các bạn đạt một chiếc xe bốn năm chục triệu hay một trăm triệu hết á trăm mấy gì đó các bạn bán lại được có được giá nữa không có mấy chục thôi à, thì mà mà các bạn phải trốn chui trốn nhủi còn dính dáng pháp lực rồi này cái danh dự danh tiếng cả đời khi các bạn bị bắt đừng có làm chuyện đó nghe các bạn mình hy vọng là các bạn à, có thể lan tỏa được cái video này để cho những cái người mà có niềm đam mê tiền bạc giống như là Chúa đã dạy đó vì cái niềm lòng ham muốn tiền bạc mà lại chuốc quả vào thân cho nên là mình có ham muốn nhưng mình đi đường chính đạo chính nghĩa để mà mình đạt được cái điều đó nghe các bạn thì nó rất là danh dự và khi mình mua được nó rồi người ta hỏi mình bằng cách nào để mua được mình trả lời rất là gành gọt rất là tự tin để trả lời chứ không phải là không biết đường trả lời nữa không, tại do chính mình là mình làm bằng cách nào mình tích góp như thế nào tiết kiệm ra làm sao mình trả lời được hết gành ghẻ còn người khác cho mình là thôi cảm đắng nuốt cay mà khi mà người ta cho các bạn đó thì các bạn thì phụ thuộc vui nó hơi cho buồn nó không cho nghe các bạn mà mình làm sao mình kiểm soát được cái cái chuyện đó các bạn còn khi mà mình làm đồng tiền ra mình tích góp thì mình kiểm soát được nha hy vọng là các bạn à, thấy hay và cho mình một tim và một xe xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn